thế tại sao mà à rồi tức là là em yêu em, yêu thương người khác chứ không phải là yêu thương anh này đúng không mà anh này à, à, nhưng mà anh này bạn này là vợ yêu thương em à anh này vẫn cố tình bắt em làm vợ đúng không à. ờ không hay nhà ờ có thú vị ạ ngày xưa anh có bắt chị về là vợ không bắt vào tự nhiên đi đâu hả bắt à, ngày xưa là ngày xưa là anh chị là là là từ từ từ yêu nhau à, tự yêu nhau rồi sinh ra bé này bé lớn này bé nhỏ bé này là lớn bé lớn của anh này ra đứng sát rồi đi làm gì tí bị bắt hình ảnh đúng thực tế luôn cho bạn xem luôn nhá lớn này hả em có yêu anh này không à. thế không à? thế à? theo anh thì, thì, thì bắt như vậy thì đúng hay sai đấy yêu anh không không bắt được không bắt à, không <laughs> này này bắt vợ đây đây là chính hình ảnh thực tế nhất về bắt vợ nha các bạn nhá đang ở mèo vạp thực tế luôn cho bạn xem luôn nhá Mình đang có mặt ở Mèo Vạc Thị trấn Mèo Vạc ở ngay trong này khoảng 5 Và đây là khu Giày dép vứt hết ra này tôi tôi chứ tối Đó. Đây gì? quá căng căng quá đúng là bắt thật đấy các bạn mình về chụp về kiểu ảnh đây không biết có bắt được không à. chị cá đi nào có cá thì mình chỉ từ cha là cháu á dọc à, thì rồi dọc tôi cũng phải chơi rồi mới nó thấy rồi à nó thấy rồi ừ vứt hết ra này đây là hình ảnh thực tế nhé không phải bạn không phải là dàn dựng nhá đó đây không phải là hình ảnh làm dựng đây đây cho đoàn khách uh, du lịch bắt được chưa anh ngộ không cần anh ngộ không cần được cây trên xe không đây là bắt vở không anh không nếu mà anh ạ à, không phải có anh nhá à. không phải cho à. đúng đúng, đúng con này là đúng em rẻ thôi không phải có anh à. ở giỏi cỏ cây cho video vâng vâng để cho tí cho ấy vâng rồi ông khen nếu mà anh canh anh canh thì không được vâng. đó là đứng vâng. giò này tướng nghe đen không phải cho cay vâng. rồi con này chắc được rồi bắt cái này chắc xong <laughs> đau vứt hết dép vứt hết giày quá <laughs> đây ở mấy đoàn xe không nhảy hết xuống rồi. đây đoàn xe Hà Nội đoàn du lịch Hà Nội nhảy xuống xem luôn quá kinh khủng đông luôn đây <laughs> ảnh từ hình ảnh thực tế cho mình quay được nhá không phải dàn dựng đâu em chào anh nhá ngoài đây quá rồi ai cũng thích xem <laughs> Ừ. đây là các anh à, chị ở à, dưới hà nội lên ừ, cô thế tí nhỉ vâng thanh niên kia em quay điện thoại thôi vậy hay là khách du lịch cho điện thoại để lưu trữ cái gì đấy nó vui chứ không cho vào thì là có người nhiều lắm rồi ừ. cái đấy là cung rất rồi cái phong tục này là phong tục này là phong tục này là có từ xưa hả à những một công trình đó à, đây là hai hai công trình này là bố mẹ của bé à, và và và nhà gần đây không ừ, gần luôn à. Còn nhà em này để đâu? Đây luôn Nhưng mà món áo Nhưng mà dòng vé vẫn chưa chưa tiếp phục Chưa tiếp phục vẫn chưa đi Chưa tiếp phục vẫn chưa lên xe đi đúng không? Em cái này chưa đồng ý với anh này Ừ Đồng ý không đồng ý thì sao cái đó Ừ không đồng ý ra đúng với bạn cô <laughs> cái cái cái cô cái đang đứng kia bắt đi bắt dùng đấy đó rồi bắt luôn không có thương anh này rồi à. à thế thì tại sao mà à rồi tức là là em yêu em yêu thương người khác chứ không phải là yêu thương anh này đúng không mà anh này à. à, nhưng mà anh này bảo là bảo yêu thương em à anh này bảo cố tình bắt em làm vợ đúng không à. Ờ, không vâng, vâng, vâng, hay nhà có thú vị ạ ngày xưa anh có bắt chị về là vợ không bắt vào tự nhiên đi là hả thì bắt à, ngày xưa là ngày xưa là anh chị là là là từ từ yêu nhau à, tự yêu nhau rồi sinh ra bé này bé lớn này bé nhỏ bé này là lớn bé lớn của anh này ra dạ, đứng sát vào đây làm gì tí bị bắt à dạ, cháu à Ê, con này nó lớn chưa lớn rồi hả em có yêu anh này không à. で không à? theo anh thì, thì, thì bắt như vậy thì đúng hay sai đấy yêu anh không không bắt được không bắt à, không <laughs> không cho bắt các anh không bắt đâu nhá anh tán nhá được không hả không cho bắt được. mà cái cái anh anh này anh không? bắt thì làm sao không có em bao tuổi rồi mà cả này là không có bố tàu là cá 15 tuổi á ồ thế còn đi học không thôi thôi ờ. đi mổ đi mổ ờ. ờ, không không cần không cần giải thích vâng vâng anh không quay đâu mà ừ. quay mà anh thôi rồi nhìn mà thì biết rồi, biết rồi. quay anh thôi mà đây này à là có cái phong tục à, em thì cũng nghe trên mạng nói nhưng mà bây giờ mới chứng kiến thực tế ừ. à. không phải đâu không phải là không biết người thì cho cho anh hỏi em nhé cho anh hỏi em nếu mà mình muốn thì mắc rồi đi về ngào ngào lắm mà mình cố tình bắt rồi ai cái đâu ai cái đâu ờ. à mình cũng yêu trong đây là phụ huynh của à biết cái điện thoại phụ huynh ạ ui mà là em biết con này người thì yêu nhau bây giờ anh hỏi em kiểu phong tục là nó thế đây này ừ. bố bố rồi cái này con rể <laughs> con rể 15 tuổi 15 tuổi á 15 tuổi cái gái 15 tuổi á 15 tuổi mà 15 tuổi 15 tuổi rồi không tục cũng được luôn bắt được 13 14 tuổi 15 tuổi là già rồi đấy được này này anh anh nói từ từ làm sao đâu từ rồi nó không hỏi là nó muốn quay đâu mình đi đây quay đâu ờ không luôn thôi đi đi mấy anh em mình đi ra đây đi chưa rồi giải tá hết tan là tan là tan phải đi nào ờ, quá trời đông mọi người đấy xem anh chị ở trong trong nam Trời ơi. Một này nó tổng cái khô đâu xong nó xấu quá đi cái em nào xinh thì bắt anh nhá bỏ dân tộc đầy con xong bắt đi cái nào xinh thì bắt là có không đồ lúc nãy ông kia bảo là phải tán tán gì phải cái nhiều bạn bảo là chết chú cái cái phòng đi lồng rồi lấy gậy về đánh đẻ nhưng mà quá nhiều người ở đây nên là bà bà kia lấy gậy để đánh rồi quá trời luôn hay hay hay hay Thế có sợ bị bắt nhà không? Hả? có sợ à? <laughs> Thế ngày xưa chứ, ngày xưa Ngày trước chứ À ngày trước sợ à? Thế chồng bây giờ là tán hay là đi bắt? Tán thôi á Có mấy cháu rồi? Chưa có cháu á? Sinh năm bao nhiêu? Hai k Hai nghìn á? Ừ. Hai nghìn đẻ được rồi này em cho anh hỏi một tí bản bản áo vàng này là là là biết bản bản áo xanh bao giờ chưa hay là hôm nay đầu tiên ừ, chắc không thấy à chắc là chưa yêu đâu đúng không kiểu cặp là bắt luôn đúng không thế bây giờ anh có được bắt không không được á À phải hiểu tiếng nhau mới nói được không? Phải hiểu tiếng nhau mới bắt được đúng không? À. Bây giờ anh phải về học tiếng Mông đó nhỉ? ừ. Đây. Mình sẽ hỏi bạn bạn nữ này chút xem. Em ơi, em cho hỏi em là mông hay là kinh hả em dân tộc gì ờ, em dân tộc mông dạ em có người yêu chưa <laughs> hả em có có là đây à không phải đây là anh em thôi à anh em á vâng. thế là bắt hay là như nào bắt hay là yêu cái này không không biết vừa mới ra không dạ không nhưng mà em ấy em là tán hay là như nào ừ? <laughs> cái gì cổ tím tái hết ra này hả em với người yêu bây giờ là tán nhau hay là đi bắt nhau không hả? có tán nhau thôi tán nhau luôn á rồi tán bao nhiêu lâu rồi đủ không hả lắc lắc rồi Mặt trời em cho anh hỏi một tí nhé đôi đôi à, bạn kia là quen nhau từ trước chưa hay là bây giờ mới à vừa mới ra thế em nhà đâu à đi chơi tết xong họ bắt à thế anh có bắt được không nhỉ ừ, không biết không biết đó có cho bắt không nếu mà anh bắt được không ừ, bắt được nhưng mà phải ừ. à, họ phải đồng ý mới bắt được đấy. thế á nhưng mà cái này anh có thấy đồng ý đâu cứ kéo nhau lộn xộn thế này <laughs> nếu mà đồng ý thì gọi là tán rồi nhá tán nhau là phải đồng ý nhau đúng không bắt thì nó là bắt rồi bắt là kiểu chưa chưa tán bao giờ ừ, đúng rồi cái này là đi gặp là nhau là là bắt rồi bắt nhau còn hỏi đồng ý á <laughs> bắt nhau còn vẫn phải vẫn phải hỏi đồng ý mới bắt á ôi mà mà chú uh, ngồi ngồi xe kia là là phụ huynh của em áo vàng à hay sao phải không bố của em áo vàng chắc thế à, thế chào em nhá anh đi chơi đây nhá